là lực đây Ngày hôm nay ta sẽ đi kiếm trứng thủng long. oh. Wow, đây là một con khủng long wow. Rồi bây giờ mình sẽ tiên cách đi vào tổ trứng của khủng long nha ừ, Ta sẽ đi tìm trứng của khủng long nhưng mà nhìn qua bên đây đã Hình như có một cái tháp canh À tháp canh ăn thiệt ừ. mình phải đi đường vòng nha Hò, con cuộn cắn nữa ta phải cắn nó không thôi nó sẽ báo động rồi cẩn thận núp ở đây như thằng khủng long màu cam nó đang canh trứng khủng long vậy thì quả trứng này sẽ không lấy được thôi mình đi tiếp đi đi chậm chậm thôi nha đi nhẹ thôi đừng gây tiếng động chào bạn mình đi ăn <laughs> mình đi chọn trứng khủng long nè bạn đi ở trong kia kìa à, à ở, ở bên đó. kia hả ở đâu ở đâu bạn chỉ mình đi bạn chỉ cho Torres đi à thì ra là nó okay. ở đây nè mình sẽ đi từ từ qua wow. đừng cho mấy bạn kia phát hiện quá ủa cái con ốc kìa ừ thì ừ. ra tụi này ăn ốc <laughs> rồi rồi rồi đầu đầu có thể tránh đường không đi ở đây có một đàn khủng long nhỏ nữa này freak ờ, out im lặng im lặng nha không là mình bị phát hiện đó ha ha ha ha à đã thấy trứng khủng long rồi wow một ổ trứng luôn nhiều quá các bạn ơi nhiều quá các bạn ơi ha ha chuẩn bị ăn thì bị hai vợ chồng khủng long gai phát hiện ừ. hình như có tiếng gì đó à thì ra là con tờ rét nó đang chuẩn bị ăn trứng kia thì rồi chúng ta sẽ săn đấu với nó để bảo vệ trứng và và trong quá trình chuẩn bị chiến đấu thì tờ red do ham trứng quá nên không thấy cảnh vệ khủng long khủng long khủng long lá kế bên con khủng long lá nó có màu rất là giống với đất nên không thể nào thấy được đang chuẩn bị bay qua cắn khủng long gai bay lên thì con khủng long lá hút trời ơi rồi sao Toret đã bị Toret té rồi Đấy. nhân cơ hội Toret bị té hai khủng long gai dùng gai đập trời ốc sen nữa ốc sen nhau vô nữa ốc sen vậy là bạn khủng long tờ bét đã bị khủng long gai bắt rồi trời <laughs> ơi trời ơi ủa cái này mình không một đội mà sao mình đánh nhau luôn vậy là cuối cùng khủng long tờ bét không thể nào lấy được trứng trời mà đã bị bắt rồi bây giờ mình kiểm tra tổ trứng đi kiểm tra tổ trứng đi xem còn bao nhiêu quả nè ừ. Tờ rét bị bắt rồi, tờ rét đi vô đi Rồi bây giờ mình kiểm tra tổ trứng đi rồi một nhanh hai, lên luôn đi nhanh lên luôn đi nhanh, nhanh lên đi cấp chỗ khác đi đi dỗ chỗ khác đi hai ba bốn năm sáu bảy wow tám nhiều quá nhiều quá ờ à, rồi rồi rồi Torres chơi chút xíu nha để mình đệm trứng nó nha ngươi sẽ bị bắt sao điều đó chúng ta nếm không đủ nha như sẽ bị tội trời ơi tờ bé này không có trứng người ta đè mà đi ăn trộm không à đây là một tổ trứng khủng long siêu nhiều luôn wow wow wow nè, nhiều quá các bạn ơi nhiều quá bây giờ mình phải tìm một nơi an toàn hơn mình cất nha một trứng nhẹ cho cha ok rồi bây bây giờ mình cho Torres một quả trứng đi mình cho nó một quả thôi nhưng mà trứng nó rẻ mà thôi nha phải bắt rồi đủ rồi rồi ok Torres bây giờ phải chuyển qua ăn chay đi nhé <laughs> mà ăn cái gì cậu ác độc <laughs> rồi bây giờ mình đi kiếm một vùng đất mới để mình giấu trứng nha rồi rồi, rồi đi thôi đi thôi wow ở đây là một cái hồ sâu nè có vẻ an toàn hơn đó rồi mình xếp trứng lại cho đẹp đi okay. wow đầu đầu nhặt thêm khủng long lại đây cho cánh tổ trứng đi con đi nhặt khủng long lại đi nha các bạn khủng long về đây cánh tổ trứng nè ờ ừ, xách hết hết tất cả các bạn lại đây luôn rồi hôm nay trăm được rồi xét quả trứng khủng long này đây luôn Wow, mình còn sót một quả trứng nè các bạn Các bạn trong nhà các bạn <laughs> Rồi con bỏ quả trứng vô tổ trứng luôn đi Rồi ờ, trứng vô tổ luôn Rồi, Wow Cả cùng canh khủng long Rồi mình cùng giữ Khổng em Cho khủng long hai đầu này Khổng em Khổng em ơi anh giữ tờ rét Khổng em ơi Rồi cho hai đầu với ba đầu Ủa ba đầu hôm nay đâu mất tiêu rồi đây có một quả trứng nữa nè lúc này quả trứng này bị rơi nè rồi ok rồi rồi bấy nhiêu đây là dư sức dự tổ trứng luôn rồi bây giờ tờ tờ rét bây giờ sao đây trốn tờ rét luôn quá <laughs> wow. à, nhiều trứng quá bây giờ mình phải dự thành thành tổ trứng nha chứ không là bị mất trứng khủng long đó các bạn khủng long nhỏ ở đây chơi với các bạn mình nước mình nước rồi mình lẹ lên nè cho các bạn xuống đi rồi ok như này là đã được rồi rồi giờ con toilet giờ nằm đây giờ sao toilet toilet giờ nằm đây giờ sao đây cho bỏ ha à rồi nhốt toilet lại nhốt toilet lại đi để đất nhốt toilet lại không cho toilet ăn trồn trứng nữa toilet chưa nha <laughs> chưa cái tên anh trộn trứng dăm <laughs> tờ rét giống như dăm tôi ngủ không rồi rồi xong rồi cháu cục đạ lên nó đi rồi, rồi dăng lại rồi xong rồi bây giờ tổ trưởng được an toàn rồi bye bye